ngồi đi em trai mời nhà gái giới thiệu về mình em tên là nguyễn thị hùng viễn à, em đến từ quảng ngãi à, em sinh năm 96 ạ à, hiện tại thì em à, đang kinh doanh em đang có một cái cửa hàng nhỏ à, ở tân bình kinh doanh về hộp đựng giày dép và kệ gỗ đa năng à hay quá mời em trai em xin tự giới thiệu à, em tên là kiều minh đức em sinh năm 1996 bằng tuổi bạn bên kia à và hiện tại em đang à, làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Làm việc gì Đức? Em là chuyên về à, kinh doanh bên cái lĩnh vực là điện năng lượng mặt trời. À, à. điện lượng mặt trời bên kia là gỗ lắp ghép bên đây là năng lượng mặt trời hợp đó cái nhà là có hai thứ vô luôn đầy đủ luôn đầy đủ luôn ha <laughs> dạ. à. điểm mạnh điểm yếu của mình là gì đức hòa đồng với mọi người này ừ. vui vẻ nhiệt tình yêu thích chơi thể thao các cái môn thể thao như là chạy bộ rồi cầu lông bóng bàn ăn nói lưu loát nhiệt tình Tốt. yêu thích ca hát hay quá Đấy. em thì sống tình cảm lắm không có bao giờ ừ. ghét bỏ ai hay gì cả điểm yếu của em thì ờ, em ờ, thừa nhận là em hơi hơi chưa được gọn gàng lắm chứ <laughs> không nên nói bừa bộn nói bừa bộn thì cũng quá đáng nhưng à. mà ừ. chưa được gọn gàng lắm có vợ đi sẽ tự gọn gàng thôi <laughs> rồi bây giờ điểm mạnh điểm yếu mình là gì nè à, điểm mạnh của em là à, luôn luôn lạc quan và tích cực và cố gắng nói chung là mọi người hay nhận xét em là à, một cô gái là lúc nào cũng tràn đầy năng lượng lúc nào cũng vui vẻ không có à, kiểu như không có bi quan trong cuộc ừ. sống nó, cái gì cũng cố gắng hết hai bạn này rất là yêu đời à, đầy năng lượng vậy là khỏe rồi bây giờ nè mình hát bài gì cho nó vui vui không khí lên cái coi À, đến với chương trình hôm nay thì em à, xin hát tặng bạn nữ gái bên kia và ừ. khán giả trong trường quay bài hát là Cung đàn mùa xuân. Hay quá. À. Thật lớn lên nào em mới vút lên một tiếng đàn kìa đàn đã so dây cũng đàn đã lửa phim mơ đất nước mình xin sao mùa vui đang nở rộ mừng xuân chiến thắng gieo ca xuân về non nước bao la mầm sống ta gươm giữa đời tay anh nâng ngọn đèn em che ngọn gió anh nâng mầm chổi em chút nắng vàng đường vui nay bước thanh thang tâm hồn lòng gió em ơi xây đẹp mộng ước tương lai em ơi vút lên một tiếng đàn vâng. à, dạ. thấy nhà trai tôi vui không cảm ơn khán giả à. vui tươi quá dễ thương quá à. em à, em thấy lắm. ông trai hát làm sao dạ em thấy bạn hát rất là hay ạ à. Ừ. này mà về ở chung là vui vui Nhìn vẻ cả ngày đó vui nữa <laughs> chào em dạ, dạ mặt dễ thương quá vậy dễ thương lắm có duyên à <laughs> ờ, có duyên ừ. nhìn mặt này lúc nào cũng vui vẻ đó ừ. dạ đúng rồi mình mình hát mình hát lại bài mình mình trả lại cho người ta cưng à, em ờ, cũng có một bài hát tặng ờ, mọi người tặng bạn nam là bài hồn quê ạ à. rồi hồn quê Em theo anh qua những cánh đồng tôm lúa Việt Nam Nơi bao năm xa cánh tương chừng hôm nay lớn dần Lòng vời vời xa xôi Gửi lại kỷ niệm khốn đôi Thân cứ lắm ban chiều và mái tranh thố còn nằm nổi Cây mai che bóng mát môi chiều ta đứng chờ nhau Dư âm xưa như ngỡ sông lại bên giây phút đầu Lời nó ngọt ngào cho nhau Tình đò hàng mái sông Thôi hãy xem như cuộc đời ngủ quên chìm vào lắng Yeah Được Nhà gái hát cũng hay cũng ngọt ngào nhà trai cũng không kém chúc mình kiếm bài nào mình xong ca là xong đúng rồi nếu mà hợp lý mình bấm nút luôn <laughs> Bây giờ chúng ta bàn về tình trường của nhau đi Dạ em có một mối tình ạ à. Mối tình đó thì kéo dài đến uh, ờ, 3 năm rưỡi Sao chia tay? À, thì khi mà trước khi quen ấy, thì em có nói với bạn nam là khi mà em đã quen mà trên 3 năm á, thì em sẽ ờ, nói chung là cũng đã xác định nhưng mà khi mà đến 3 năm thì em mới là dừng lại và em hỏi là mình có thể đi tiếp với họ ừ, cái con người như này được không nếu mà mình chấp nhận thì mình đi còn còn không á, thì mình nên dừng lại để cho bản thân mình còn có những cơ hội khác ừ. thế là em chọn cách là dừng lại rất văn minh ha yeah. Dạ. à, ờ, tôn trọng nhau hỏi ý kiến lẫn nhau <laughs> nhà trai sao được tình duyên là có mấy mối tình em à, trải qua ba mối tình ạ trời giữ ta cái gì mà tới ba mối lận <laughs> em nhưng cái mối tình này thì nói chung có mối ờ, mối sâu mối không sâu còn mối sâu mối không sâu nào sâu đâu dài nhất được 2 à, năm ạ ừ. Dạ. cái ờ, mối tình đầu tiên của em thì thời học sinh cấp 3 thì em đơn phương bạn kia ừ. thì lớp 11 lên lớp 12 thì em viết thư tình dữ lắm Sao? nhưng mà bạn nó không có đồng ý rồi cái mối tình 2 năm đó sao chia tay? Mối tình 2 năm thì bắt đầu lên là đại học thì em có quen một bạn ờ, ở ngoài ờ, Hà Giang à, Hai đứa quen nhau qua qua mạng Em ờ, yêu xa năm rưỡi Sau đó em mới ra Hà Nội gặp bạn đó ừ. Bây giờ tôi qua tôi coi nhà gái coi sao Nãy giờ tội nghiệp bỏ nhà gái ừ. Trời ơi chào em gái dễ thương, dễ thương quá lắm. Mình nghe mình có mối tình Mình nghe bên kia có ba mối rồi ai tôi cũng mà dễ thấy thương. sao em thấy cũng bình thường ạ bình thường đúng không mối tình thời học sinh đó mà dạ bây giờ nè mình muốn có một người yêu lý tưởng ra sao mà? em muốn tìm một người là ừ, chín chắn trưởng thành à, và chia sẻ chung thủy à, em nghĩ là em cũng rất là bận rộn nên thành ra là em cũng không thích một người mà lăng nhăng à, mình phải lúc nào mình cũng phải kiểm soát họ mà em không thích em thích là họ tự do họ có thể tự kiểm soát được họ em cũng có thể tự kiểm soát được em ừ. à, và đừng đừng làm gì đó lỗi với cái người kia dạ đúng rồi khoảng bao lâu mình kết hôn được bởi vì mình còn trẻ tuổi quá dạ em dự tính thì để một đến 2 năm một đến 2 năm hợp lý được rất hợp lý bên đây thì sao ừ. em đủ trưởng thành để à, đủ lòng bao dung cho bạn nữ và đủ tự kiểm soát tự được kiểm bản soát thân mình bản không? thân mình ừ, không mà bên kia rất là dễ thương luôn bên đây mớm bóm giống ngọc lan ngọc lan thích lắm bạn mình đó đó bạn này dễ thương thật ra một cái nét đẹp ừ, của người à, Nè. á đông đó y chang luôn giờ mình à, muốn tìm một nửa mảnh ừ. ghép như thế nào em thì em thích một người con gái họ biết chăm lo cho gia đình nhiều hơn thiên ừ. về hướng gia đình hóa ra thì cô ấy là một cô gái à, tự chủ và độc lập về tài chính không phải là vì em không lo lắng được cho gia đình mà để những cái lúc mà có vấn đề gì thì cô ấy có thể tự lo lắng cho bản thân mình được ngoại hình thì em không yêu cầu nhiều ừ. lên một khoảng một m năm mươi đổ lên là được gương mặt dễ thương cân đối là được trời quá dễ thương yên tâm tôi qua tôi coi mắt tôi thấy được lắm rồi đó dạ. về chỗ trả lại không gian cho nhau bà mối lớn quá à, những cái yêu cầu của hai bên tôi thấy rằng rất là hợp lý mỗi bên gần như nó chiếm khoảng 90% trở lên đúng rồi bây giờ mình hỏi ý kiến gia đình cái mình cho gặp mặt dạ. luôn ha em gái đi với ai cưng em ờ, không có ai hết à, vậy thì em có chị không sao hết <laughs> rồi em trai đi với ai cưng dạ em à, đi với hai anh bạn đồng nghiệp và bạn ừ. của anh bạn rồi dạ sao mình à, có ý kiến nào không hai anh nói chung là em đức đó thì à, thấy cũng được đó anh thấy cũng ok đó nhưng mà do là do em đức nó hiền không rất là dễ thương dễ thương không trong công việc rồi này kia nọ làm rất là chuẩn chơi với bạn bài đẹp không tốt lắm tốt lắm hả có người yêu lăng nhăng không không cái đó là không có không cái có đâu chắc là không có. hay có cô gái nào tìm không không luôn <laughs> tại Qua. vì đi làm chung với nhau ờ, hàng ngày mà ừ. à, ở chung anh em ở chung với nhau làm chung mà ừ. biết được cái ờ, bản tánh của em của mình nó như thế Lúc nào khi đi đến đây nó có giận gì không không, dặn ờ à, đó được không có dặn thôi được đó tôi hỏi cho tôi bảo vệ bạn gái bên kia Bà hỏi vậy chứ nhiều khi nó dặn trước á Đúng là kinh nghiệm làm mai 10 năm mọi người <laughs> Ngọc Lan không nghĩ ra cái câu hỏi đó luôn á <laughs> Được, anh rất là thật luôn không Nói như thế để thằng là không có dặn gì hết đó Có sao nói vậy người ơi Vậy là cặp này hợp lý ha Tại tôi thấy em gái em kia dễ thương quá Dễ thương quá tìm hiểu cho nó cặn kẽ không cái gì có gì nói thiệt không những là một mình chị bảo vệ em mà ngay cả ông mai bên kia ừ. cũng bảo vệ em nên em cứ an tâm nha an tâm nha anh. thôi mở rào không gian này là của các bạn đó bắt đầu đi à, hôm nay tham dự chương trình thì thì anh có món quà tặng em em có thể mở ra xem ạ thì đây là một cái um, móc chìa khóa ngày hôm nay thì tham dự chương trình anh không có tặng hoa à, bởi vì anh nghĩ rằng hoa thì theo thời gian nó cũng sẽ úa tàn nhưng mà cái này thì nó có ý nghĩa đó là khi mà em treo vào cái chìa khóa của em ấy thì anh à, ngày hôm nay anh có một cái lời nhắn nhủ dành cho em đó là em đi làm hay đi đi đường em chú ý cẩn thận và khi em nhìn thấy cái móc chìa khóa này thì em à, à nghĩ tới anh ở bên cạnh và anh sẽ luôn ở bên cạnh em để chia sẻ và tâm sự động viên với em bởi vì anh biết rằng anh cũng làm kinh doanh công việc kinh doanh thì sẽ có những lúc nó à, lên xuống nó không như những công việc khác thì mình cố gắng vững chí bền lòng và có gì chúng ta chia sẻ với nhau đó hay quá cảm ơn em rất là nhiều rất tâm lý thích nhất là cái món quà để nhắc nhở bạn gái là đi đứng ừ. là cẩn thận em gái cảm nhận à, chàng trai thế nào em thấy bạn nam à, rất là rất là được ạ à. <laughs> à, nói chung là đến đây em cũng nói trong trong đầu là em kêu là sẽ chọn một cái người bạn mà thích thể thao á để sáng ngày cùng đi chạy bộ á thì ờ, mình chạy một mình buồn lắm nên là cũng muốn tìm một người bạn có thể là chạy bộ cùng mình em ở quận mấy nhỉ ừ, em ở tân bình à, để anh chạy qua tân bình nhé sáng mai năm giờ anh chạy qua tân bình <laughs> ông dễ sợ thế à, ok rất là dạ. được luôn thì à, như lúc nãy thì em có chia sẻ là dự tính 1 đến 2 năm nữa thì à, em sẽ lập gia đình nhưng à, anh dự tính khoảng một năm nữa sẽ lập bởi vì cái tuổi của chúng mình là cũng đến tuổi à, à nhưng cũng phải lập kế hoạch cho cái cuộc đời của mình rồi đó thì cơ khoảng 26 27 tuổi là kết hôn được rồi thế để muộn quá thì nó cũng không hay sau này con cái nó cũng muộn hy vọng rằng là trong một năm sắp tới thì em sẽ cho anh nhiều cơ hội để anh có thể à, ở bên cạnh em quan tâm em lo lắng cho em mà dành cho em những cái khoảng thời gian tuyệt vời nhất anh biết rằng thì à, không có ai là hoàn hảo cả thì hy vọng rằng là những cái lúc mà anh có những cái gì đó nó chưa được ừ, theo ý em chẳng hạn thì hy vọng rằng là mình sẽ cùng ngồi lại với nhau chia sẻ à, và bàn bạc đừng có cãi lộn hay gì cả anh không thích cãi lộn <laughs> Ôi, à, anh nói rất là giống kiểu như giống em á là em cũng nói là em không thích một người gia trưởng nhưng mà nếu mà em có cái gì đó thì hai người cùng ngồi xuống em sai thì góp ý anh sai góp ý thì em thấy như thế rất là tuyệt vời em rất là thích ừ, kiểu như vậy cái gì không đừng có cãi nhau Để em thích như thế à, hai người chia sẻ với nhau dạ. khi mà anh đăng ký tham dự chương trình này thì anh mong muốn là tìm một bạn nữ quê ở miền Trung à, em biết tại sao không bởi dạ. vì là khi mà mình có những cái người miền cùng vùng miền với nhau ấy, thì nó có nhiều cái về văn hóa này hay ngôn ngữ này nó cũng dễ hòa đồng hơn và dễ chia sẻ hơn và sau này thì mình à, đi lại nó cũng thuận tiện hơn chung là chúng ta có nhiều điểm chung đấy để chia sẻ với nhau thật là tuyệt vời thôi chúng ta bấm nút thôi <laughs> chừng cần gì nữa hết dạ. hãy để tay vào nút bấm các bạn rất hợp lý nào bây giờ chúng ta đủ sức để quyết định một điều gì đó quan trọng đến cuộc đời của mình bao nhiêu năm qua hai bạn không gặp được ai không gắn kết được với ai thì định mệnh rồi hai bạn đến đây để gặp nhau nào sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ đưa ra quyết định chúng tôi thấy rằng thời khắc rất hợp lý câu chuyện rất hợp lý tình cảm của hai bạn cũng rất hợp lý hai người cũng hiểu nhau rất nhiều vấn đề nhiều vấn đề đã là của chung rồi đó chuẩn bị một hai ba hết thời gian bấm luôn tuyệt vời đấy chúc mừng hai bạn chính thức mình đã hẹn hò với nhau nắm tay nhau nào tay ấm ấm rồi tay hơi lạnh đây hôm nay có cái máy lạnh chúc hai em hạnh phúc nha yeah. Dạ. thật là đẹp đôi lắm thật là dễ thương vô cùng luôn vậy đó mời bạn nam mời bạn nữ Rồi, chúng ta giới thiệu về mình đi bạn ờ, à, Em chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường à, Chào toàn thể quý vị khán giả à, Em chào à, à, người nhà của bạn gái bên kia và chào bạn gái bên kia luôn Quá dữ Dạ, em à, xin tự giới thiệu em tên Nguyễn Văn Thảo Năm nay 29 tuổi, hiện tại em đang làm à, thiết kế nấn cho công ty bao bì Em đang sống và làm việc tại Củ Chi Quê bạn ở đâu? Dạ quê gốc em thì ở ngoài ờ, miền Trung nhưng mà hiện tại em ờ, có nhà riêng ở Củ Chi. Nhà riêng đó là nhà của mình hay là gia đình mình để lại? Của mình chị em mới mua năm ngoái. Rồi em làm gì mà em uh, mua nhà được giỏi vậy? Cũng uh, gặp hơn nhiều. Ta làm gì hỏi người ta chi biết Hỏi cho biết bắt trước làm. được. Rồi mời bạn nữ giới thiệu Chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh Em tên là Nguyễn Thị Thu Lập Em 22 tuổi Hiện đang là chuyên viên tư vấn tuyển sinh Đại học trực tuyến Topica Em quê ở Củ Chi ạ Ồ. Nếu bây giờ mình à, Vậy tìm thì... được bạn trai thì mình dự tính là bao lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân được? Dạ em nghĩ là khoảng 2 năm ạ Quen tìm hiểu 2 năm rồi cưới cũng được rồi Bạn Nam thì như thế nào? Dạ càng sớm càng tốt vì tại giờ em ở mình buồn Anh <laughs> à, có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình chia tay cũng lâu lâu rồi Lâu lâu rồi hả? Dạ Vấn đề là anh đi tìm vợ Anh tìm như thế nào? Người ra sao? Nếu mà đẹp như ờ, chị Cát Tường thì chắc không được rồi à, em chỉ cần à, bình thường chút thôi dạ, em diễn tả đi em có cái chuẩn à, mẫu người lý tưởng của em không em diễn tả dạ, cho giống giống giống nhã phương chút yêu thấp quá hả dạ bạn nữ mình có đặt ra tiêu chuẩn bạn trai như thế nào không trung thực không biết nói dối không phải là người gia trưởng và phải biết quan tâm chia sẻ việc nhà với lại à, người người vợ của mình ồ bạn trai có biết làm việc nhà không bạn em tự làm không có ai làm đâu chị à như vậy thì tốt quá <laughs> rồi còn cái gì bạn không thích ở bạn trai hút thuốc còn thuốc không dạ có lúc mà em ờ, làm việc áp lực với lại ờ, nhậu nhẹt bạn bè thì cũng có hút thì mình hạn chế bớt rồi từ từ mình anh hút luôn. một ngày mấy gói anh một ngày ờ, nửa gói em à, hơi nhiều đó em có thích bạn trai nhậu nhiều không dạ em cũng không xét quá sắc nét có thể nhậu với em được nhậu với em được ờ <laughs> em muốn được mấy trai một chai luôn một chai hả chai rượu hay chai bia chai bia trời ơi có một chai mà rượu người ta nhậu hết hồn tưởng đâu nhậu được nhiều mình lúc rảnh rỗi mình làm gì em có hay đi chơi với bạn với bè ờ, bên ngoài cà phê a ca hát gì không dạ bình thường thì cũng hay hát karaoke với lại các chị ờ, trong công ty dạ vậy là hát hay lắm phải không dạ em cũng từng là cây văn nghệ của lớp ồ vậy bây giờ phải biểu diễn một cái mục văn nghệ liền em hát một đoạn thôi nha được rồi đứng lên hát mình biểu diễn luôn em mình một cây văn nghệ mà Bà con ơi ra đây mà xem Đám cưới chúng tôi rất tưng bừng Bên đàn trai và bên đàn gái Ôi thiệt là quá xa đông vui Bà con ơi ra đây mà xem Đám cưới chúng tôi đông quá trời Đây cô dâu còn kia chú rể Hai họ cùng chúc mừng đăng ly Chào anh ạ à. Hay quá Cảm ơn em Giọng hát rất là trong sáng ha ngọt ngào ha dạ em thích hát thích hát hả dạ thích quẩy nữa <laughs> được nếu bây giờ mà anh không chịu bỏ thuốc thì sao do bản thân ảnh là không chịu sửa thôi chứ em nếu quyết tâm sửa thì sẽ được muốn anh bỏ thuốc luôn đúng không dạ đúng rồi tại vì em không ngửi được mùi thuốc cái này quan trọng lắm em cô ấy không ngửi được mùi thuốc nhiều người ta bỏ vợ chứ không bỏ thuốc đó em em ờ, bỏ thuốc chứ không bỏ vợ được à được được mừng quá tôi thích những cái câu mà chốt vấn đề dứt khoát vậy đó sướng lắm mới lấy được vợ trẻ mà Rồi, đẹp dễ thương nữa. lắm rồi nha mà cổ quẩy lắm nha anh có sức quẩy với cổ không nếu mà quẩy kiểu hợp hợp thì mới được <laughs> quẩy kiểu sao là hợp đâu thử làm cái à, giống làm, cổ không làm thử cúc rồi, được không làm được cúc quẩy được không <laughs> đâu có sao bạn đứng lên tự nhiên đi bạn đứng, đứng lên đứng với bạn bình đứng lên nào tự tin lên trời ơi đàn ông mà đúng rồi vậy chứ uống chai hai chai rồi đứng nhảy tưng tưng à rồi bắt đầu gặp em từ buổi xem nhạc Bảy luôn Giọng ca ngọt thêm xiết bao Lời ca bóng như lao sao mà lòng anh thấy như nào nào Từ khi Hát vậy tôi không biết sao quẩy luôn á Quẩy là quẩy thì sao Thôi ngồi xuống hát, đi Không hát dễ thương hát Bây giờ vậy nè, chút hát xíu nữa đó. Mà kéo màn lên là cô bên này cô hát Rồi anh sẽ à. quẩy chớp chớp mắt của tôi chi áp lực à áp lực à mà sao móng tay để chi dài vậy anh em chưa kịp cắt về kêu anh cắt móng tay nha cương dạ trời ơi thằng ông để móng tay dài mình, à, đi với ai dạ em đi với chú gặp chú cái rồi giờ dạ, xin ờ, chào ờ, quỳnh linh xin chào các tường chú thấy tình hình nãy giờ hai bạn ờ, nói chuyện nhau thấy có hợp gì không chú à, hai chú cháu đi từ củ chi xuống đây trời mưa nhưng mà thấy là Đúng là ông trời đã ban cho Thảo một cô gái rất là tội nguyện. Đối với tôi là thấy rất là, là ok. Dạ, con cảm ơn chú ạ. Thấy chú nói chưa, ông trời ban cho đó. Bạn gái bên đây mình có đi với ai không? Dạ hôm nay thì em đi với ba và hai bé ở chung phòng ạ. Ồ, có ba nữa hả? Đâu ba đâu ạ? Chào anh ờ, Quyền Linh với chị Cát Tường với dạ. Ờ, ờ, anh em khán giả đây Thì nói về em trai này á, 29 tuổi là rất là vững chạc à, tướng thì cũng lịch sự nói chuyện rồi dễ thương thì cũng ok rồi chú ờ, cũng ờ, chấp nhận là hai cháu quen nhau dạ con ờ, cảm ơn bác bác góp ý là con nói chuyện lớn tiếng chút chuyện mình đàn ông lớn xíu rồi con đàn ông phải nói chuyện lớn tiếng lên đúng rồi như, như, Đục như, như bác quá. vậy đó Dạ con trước tiên là con cảm ơn bác rất là nhiều đã cho con cơ hội để tìm hiểu em và nếu như mà được ờ, tìm hiểu em lâu dài thì ờ, con sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể ờ, sẽ làm một bờ vai vững chắc cho em dạ, cảm ơn con thôi cảm ơn hai ba gia đình bây giờ rồi. là chúng ta gặp nhau nha cảm không áp lực gì hết trơn á nha còn áp lực không dạ còn còn hết rồi ba dưới đang để ý đó nói à. lớn lên đó thôi là không có gả con đâu dạ, dạ anh thảo hả à, anh có món quà món quà này là anh tự tay làm dạ. à, còn cái sản phẩm bên trong thì anh mua mở luôn mở luôn tôi coi coi là hộp không chứ không có gì trọng á trời ơi trái tim mở nữa mở nữa mở luôn tôi đừng rách trái tim của người ta kìa son chắc là cây son dạ trời ơi dễ thương quá dạ. món quà này phải cất làm kỷ niệm nha em dạ đó đẹp nhất trái tim tự tay làm không biết là nãy giờ đi. trao đổi thì anh có nhớ tên em không ạ à? dạ. dạ. em rất uh, đa phần các bạn là ưa quên tên em lắm nên em cần một người nhớ tên em kỹ hơn ạ thì em cho anh cơ hội ờ, nhớ tên em lần nữa <laughs> em tên là thu lập ạ rồi cái cảm nhận đầu tiên mình gặp nhau thì anh cảm nhận ừ, cô ấy như thế nào dạ hoàn hảo chị giống như lời chú nói không dạ giống em ờ, cảm nhận ờ, anh như thế nào em cảm nhận anh là người là thân thiện dễ gần hơi nhút nhát hơi áp lực <laughs> em rất ấn tượng đối với các bạn trai mà hát hay biết đàn và biết chụp hình anh thì chụp hình ờ, dữ dằn tại <laughs> tại vì anh làm bên ờ, thiết kế nấn á dạ. đa số là anh đi chụp ừ, hình về để xử lý hình ảnh mà nói hình... anh chụp hình đẹp lắm chụp hình dữ dằn lắm cái vụ hồi nãy mình nói cô này hát anh này quẩy quẩy đi em ờ, mình mình mình mình trẻ trung mình phải mạnh mẽ chưa truyền qua cái sức sống quá của anh chưa nó mạnh mẽ năng động vậy nói lên đi sao người ta đứng rồi mà mình không đứng thôi ý à, sắp tới em tính làm gì <laughs> đứng lên đi đừng hậu quả cho người ta nhảy nhót luôn. À. đúng rồi mới được à ờ, Em anh không biết làm gì luôn á anh chỉ cần nghe được rồi em cần người lắng nghe nhiều hơn dạ. Vậy để em nói vậy đi dễ chị Cát Tường chặt chém anh dạ. à, em hát xong thì anh trả lời nhé trả lời tại vì cái câu hát này vừa là câu hát và là vừa là lời nói luôn gửi dạ, gắm tâm dạ, sự đó dạ Hứa đi anh, hứa với em nhé anh Sẽ mãi không bao giờ anh yêu ai ngoài em Hứa đi anh, hứa sẽ mãi chung tình Anh sẽ không bao giờ làm trái tim em phải đau Dạ hết rồi anh Anh Dạ Cái anh... điều đó anh có hứa được không ạ? À? Việc anh ờ, anh hứa thì anh anh sẽ hứa quề vốn <laughs> hai bạn ngồi xuống đi rồi về chỗ ngồi thôi bây giờ mình tỏ tình đi nói tận đáy lòng của mình bạn trai nhé anh tin là nếu như mà mình đến với nhau á thì anh sẽ làm tất cả những gì có thể để cho em ờ, có một bờ vai vững chắc anh chỉ muốn là em tiếp nhận ờ, em chấp nhận anh làm bạn trai rồi để anh có cơ hội thể hiện hay quá tên gì bạn gái tên gì nhớ không dạ bạn gái ờ, tên, tên... lập gì cái gì lập em quên cũng <laughs> thôi cũng có vớt giác em nhớ được tên lập nhớ tên là được thu lập dạ. nha dù suy nghĩ như thế nào cũng ráng giữ cái trái tim bằng giấy của ảnh nha đặt tay lên nút bấm đi bạn suy nghĩ thật kỹ không bởi tác bị tác động bởi bất cứ một điều gì cả không vì cây son hay không vì trái tim bằng giấy một hai ba hết thời gian giờ mới thở vào nhẹ thở vào nhẹ nhõm nắm tay nhau đi tay mắm đây có mình em ăn thôi à, mình em ăn thôi dạ vậy có nghĩa là theo em cái đó là giờ là thành điểm mạnh hay điểm yếu của mình dạ cái điểm ờ, điểm mạnh đó là em ờ, em rất tự tin với tài nấu ăn của mình ừ. mặc dù là em chỉ mình em ăn được thôi còn điểm yếu là có thể là nó không hợp khẩu vị với người khác ừ. nên em... tức là cái điểm mạnh điểm yếu của em chung quy lại vụ nấu ăn thôi dạ tao không có yếu không có mạnh gì hết có dù nấu ăn không biết ngon hay dở mà không cho ăn ai cho nấu hết dạ cái này không thành vấn đề đâu chị nếu mà nấu ăn thì em nghĩ là em cũng có thể nấu ăn được cho nên em và bạn có thể cùng nhau nấu ăn ừ. bây giờ có bồ mấy mối tình rồi dạ em ờ, chưa trải qua một mối tình chính thức nào hết ạ à dạ em em có làm thích người ta mà em không dám nói nên chỉ là đơn phương thôi chị vậy hả rồi sau này em có tìm hiểu một bạn nhưng mà bạn nữ thì hơi khó tính một tí nó không có phù hợp á cho nên em mới dừng lại không có tìm hiểu nữa à. mà tìm hiểu trong bao lâu dạ được khoảng à, hơn 2 tháng ạ à. hơn hai tháng đeo đuổi mà thấy khó tính quá thôi dừng lại cho rồi dạ. đúng dạ. không ừ. à. là tinh khôi đó em là tinh khôi đến với chương trình dạ. đã giới thiệu về mình Dạ em chào chú Hô, chú Quyền Linh, chào cô Hồng Dân và các bạn ờ, khán giả Em tên là Phan Xuân Hiền, năm nay em 26 tuổi ừ. à, Em là giáo viên tiếng Anh Ồ vậy hả? Dạ Dạ em dạy ở dưới Long An, trường ừ. Ờ, Trung học Phổ thông Năng Khiếu Tân Tạo Ờ, có nghĩa là mình ở dưới Long An rồi, còn nhà mình đâu? Dạ ở dưới Long An luôn Ở dưới Long An luôn? Dạ Còn em trai? Dạ, lời nói đầu tiên cho em xin phép gửi lời chào đến anh Quyền Linh Chào em Chào chị Hồng Vân Chào em Xin chào quý vị khán giả và gia đình hai bên Em tên là Nguyễn Hữu Học Em 27 tuổi và em đến từ ờ, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang Em là đồng hương của anh Quyền Linh à. à rồi, em làm gì học? Dạ, em đang làm bên ờ, bộ phận sản xuất của một công ty may mặc ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang ạ à. Cụ thể là em, em làm gì? Kỹ thuật hay là dạ, kinh kỹ... doanh hay là ở bộ phận bên ờ, thành phẩm thành hình của sản xuất về vali à về vali rồi dạ vậy một người ở đức huệ một người ở mỹ tho à. thì uh, đi cái uh, vị uh, địa lý nó khoảng uh, 50 cây số 60 cây số gì đó Ủa xa dạ. vậy á hả? Ừ. Cũng không xa lắm đâu anh nếu mà vì nhau thì khoảng cách không hề vấn đề ạ. À? à đúng rồi, tình yêu nó có khoảng cách. Vậy là em sẽ chủ động trong cái khoảng dạ, cách đó thì... đúng không? Dạ, dạ em. em sẽ chủ động. Ừ. À. Ừ. Nói chị Vân biết ưu điểm khuyết điểm của mình đi học. Em mọi người quan em là vui vẻ, hòa đồng, dễ gần. Là dạ, em rất là thân thiện với mọi người, hay quan tâm giúp đỡ người khác. Mà nhược điểm thì em à, hơi ít nói một tí. Rồi em hay quên chị. Vậy hả? Dạ. Ừ có nhiều hôm lâu lâu em ờ, xem điện thoại á em lướt phay rồi em đọc tin tức xong rồi cái em cũng quên luôn ừ. cái khoảng ờ, nửa đêm cái em giật mình dậy và em đi quýnh răng rồi em vào ngủ tiếp rồi em còn em thì sao điểm mạnh của mình điểm yếu mình là gì nè à dạ điểm mạnh điểm yếu thì em xin kể câu chuyện vui vậy là hồi xưa lúc em còn học đại học á thì ờ, tụi em ở ký xá thì em có nấu ăn cho các bạn trong trong nhóm ăn thì à, mấy bạn ăn rất là ngon mấy bạn thưởng thức rất là vui vẻ nhưng mà tới hôm sau thì có một bạn nhập viện bởi vì bạn đó bị truyền nước nên sao vậy dạ em không biết tất cả mọi người ăn rất là thoải mái rồi bạn đó bị bệnh đau dạ dày hay sao á ờ. nên thành ra từ đó về sau là bạn bè em không cho em nấu ăn nữa em chỉ rửa chén thôi vậy hả dạ Trời <laughs> Tự nhiên một mình bạn đó không có lý do bị đau bao tử mà em bị lãnh hậu quả là không được nấu ăn luôn Dạ thì à, em nghĩ là em nấu được, có ừ. mình em ăn thôi Rồi ờ, mình em ăn thôi Dạ Như vậy có nghĩa là theo em cái đó là giờ là thành điểm mạnh hay điểm yếu của mình Dạ cái điểm à, điểm mạnh đó là em à, em rất tự tin với tài nấu ăn của mình ừ. mặc dù là em chỉ mình em ăn được thôi còn điểm yếu là có thể là nó không hợp khẩu vị với người khác ừ. nên em... Ờ, tức là cái điểm mạnh điểm yếu của em chung quy lại vụ nấu ăn thôi dạ người ta không có yếu không có mạnh gì hết <laughs> có, vụ nấu ăn không biết ngon hay dở mà không cho không ai cho nấu hết dạ cái này không là vấn đề đâu chị nếu mà nấu ăn thì em nghĩ là em cũng có thể nấu ăn được cho nên em và bạn có thể cùng nhau nấu ăn ừ. bây giờ có bồ mấy mối tình rồi dạ em ờ, chưa trải qua một mối tình chính thức nào hết à dạ em ờ, em có làm thích người ta mà em không dám nói nên chỉ là đơn phương thôi chị vậy hả rồi sau này thì em có tìm hiểu một bạn nhưng mà bạn nữ thì hơi khó tính một tí nó không có phù hợp á cho nên em mới dừng lại không có tìm hiểu nữa à. mà tìm hiểu trong bao lâu dạ được khoảng uh, hơn 2 tháng ạ à. hơn 2 tháng đeo đuổi mà thấy khó tính quá thôi dừng lại cho rồi đúng dạ. không ừ à. gọi là tinh khôi đó em là tinh khôi đến với chương trình dạ. để chị hỏi bên đây coi nha dạ dạ sao nè dạ em ờ, em cũng lẻ bóng lâu năm lẻ luôn tới giờ dạ lẻ bóng quanh năm luôn. hết luôn ừ, không? đó đây nè Ê nè cái mặt đẹp như vậy có duyên như vậy dạ, mà hiểu lẻ bóng ông coi tin nổi dạ không? cảm ơn cái nét này là nét của cô ừ. phương hồng quế á dạ chính mà hai làm theo không chịu Ê, dạ ở nhà có làm mai một anh mà tuổi không hợp nên thành ra là không có tiến tới được rồi Thế bây giờ lẻ bóng nè. luôn bây giờ muốn ờ, một cái người hợp lý của con như thế nào dạ cao khoảng một mét bảy đến khoảng mét bảy lăm ừ. tại con cũng cao mét sáu lăm sáu tư ừ. rồi dạ rồi ờ, bạn đừng có mập quá hồi xưa là con bị béo phì sau đó mới tập thể dục nó mới uh, cải thiện được dốc dáng như bây giờ nên con à. ngán mỡ lắm rồi <laughs> nói chuyện chạnh lòng đấy. Thế ông mai ông cười sung sướng không ông nói là bởi mình phải kính kẻ mình đừng có để cho chúng thắng lợi hiểu ừ. không đây đừng bao giờ nhắc chữ mập với chữ mỡ <laughs> rồi gì nữa nè về lại nè dạ. tóc tai sao nè dạ tóc thì bình thường thôi nói ừ. chung là đừng có dài quá là được đừng Nhưng có để tóc... kiểu lãng tử phòng phòng phòng tóc nhiều nè dạ tóc thì ờ, đừng hói quá đó dạ né chị hói luôn đi <laughs> bên đó ta cũng kỵ chị hói dữ lắm á nhà trai mình đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm bên nhà gái vậy dạ em nghĩ là chắc khoảng 70 ờ, phần trăm anh 70 phần trăm đúng không dạ cũng được rồi rồi bây giờ mình muốn tìm người yêu thế nào dạ em muốn tìm à, một bạn nữ à, cũng tóc dài có. cũng xinh ừ. dễ gần có bạn nói chung bạn vui vẻ có luôn có bạn lúc nào cũng có suy nghĩ tích cực truyền nhiều năng lượng tích cực trong cuộc sống anh à. có đó bạn này thấy là có năng lượng rồi dạ. dạ đúng luôn đó mừng quá anh mừng quá <laughs> dạ bây giờ em đi với ai nè dạ em đi với uh, mẹ à, với mẹ. chị họ rồi chào à, uh, mẹ của học chào cả nhà chào cô giờ mình có ý kiến coi dâu tương lai thế nào tôi ờ, xin chào ờ, MC Quyền Linh và Hồng Dân Dạ chào chị Dạ tôi là mẹ của Hữu Học Hôm nay đến đây thì tôi thấy cháu gái này cũng xinh Nhưng mà giờ mẹ nói là mẹ trong cho hai con cho nhau cơ hội Để ờ, tìm hiểu nhau để cho mình sớm trở về một mái ấm gia đình Dạ Rồi cảm ơn nhà trai em đi với ai dạ em đi với ờ, bạn bạn thân ừ. dạ con chào chú Huyền Linh chào cô Hồng Vân anh học và khán giả của chương trình bạn muốn hẹn hò thì con tên là Trang là bạn chung đại học với Hiền nhưng mà con không có nằm trong cái nhóm <laughs> nấu ăn ừ, <laughs> con trong nấu nấu ăn đúng không <laughs> dạ. thì con thấy là những cái tiêu chí mà anh học này kể ra thì con nghĩ là Hiền chắc phải 90 đến trăm phần trăm luôn đi chơi những gì anh nói mà anh cho em hỏi là anh có hay đi du lịch không anh thì có thời gian rảnh đó mình cứ đi du lịch thôi à dạ tại vì nhóm em cũng hay tổ chức đi du lịch chung á thì hy ừ. vọng là anh và hiền sẽ cho nhau cơ hội để bấm nút tìm hiểu nhau và trong những chuyến đi du lịch tiếp theo của nhóm á thì sẽ có anh làm tài xế riêng cho hiền tại vì tụi em cũng không trông cái điều này lâu lắm rồi anh <laughs> chở hoài cũng mệt đúng không đúng rồi bạn này cứ phải chở hoài trời ơi rồi yên tâm nay có học chở rồi ha cảm ơn à, nhà trai nhà gái bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi mở rào dạ anh từ đây đã thích em rồi chỉ mong hai ta thành đôi em nhà ở đâu đây cứ tới cứ lui trong tim anh chẳng nhớ đường về cứ khiến cho anh giờ đây phải ngắm rồi nhìn vì thích em rồi anh, anh có món quà tặng em mong em sẽ luôn thật nhiên niềm vui ghi nhận món quà này dạ em cảm ơn <laughs> tấn công liền dạ, vậy đó dạ, hả trời ơi con nó hợp ghê không ừ. bộ biết người ta mặc đồ này hay sao mua con con con heo hả dạ chắc có thần giờ cách cảm quá chị thiệt luôn á nè con dạ. nè nhưng mà em tặng đi dạ em có quyển sách tặng anh à. cái quyển sách này tên là bí mật của may mắn rồi đố anh chứ uh, bí mật của may mắn là gì may may mắn có bí mật gì à may mắn là bí mật của nó là anh nghĩ là nó do chính thần bản thân mình do chính thần bản thân mình ừ, high five à, em cảm ơn em nha dạ rồi cũng họp vậy còn con này nữa à cái này à, một bản danh sách để em chuẩn bị riêng em một lát nữa mình sẽ trao đổi cùng nhau dạ bắt đầu đi hai à, hai em cảm nhận về nhau thế nào anh có thấy em là mẫu hình lý lý tưởng của anh không đúng là em là mẫu hình lý tưởng anh đang tìm dạ đúng rồi anh thích một cô gái tóc dài à. vui vẻ thân thiện có nụ cười tươi như em vậy đó dạ <laughs> em cảm ơn em thì ờ, thấy anh cũng ờ, được khoảng 70 phần trăm cái mẫu hình lý tưởng mà em đưa ra hôm nay đến đây anh có chuẩn bị một bản gọi là danh sách các câu hỏi thôi để dạ. mình thông qua các câu hỏi này mình có thể hiểu nhau hơn á em dạ, thì dạ. anh mời em tham gia cùng anh nha dạ câu hỏi đầu tiên là em có thích đi ăn uống cà phê tâm sự cùng bạn bè không dạ em có thích đi cà phê à, no, em thích đi ăn uống nhưng mà em không thích cà phê em thích trà sữa không trà sữa thì ngọt ngào em ngọt ngào như em vậy anh cũng thích nữa dạ cái này thì thấy hợp nhau rồi đó dạ nhớ vào thôi à, câu thứ hai em ơi có thích làm các công việc nhà không làm công việc nhà thì em giỏi nhất là rửa chén còn các công việc khác thì sao em à, em cũng biết quét nhà em cũng biết làm công việc nhà không sao cái này anh cũng làm được cái gì mình nếu mà mình về chung một nhà thì mình sẽ cùng nhau làm cái công việc nhà dạ ừ. dạ rồi lít vô lít vô dạ nhấn vô em là mọi người hướng nội hay là hướng ngoại dạ em hướng ngoại cũng uh, tương đối phù hợp đó ừ. Tại vì anh thích một cô gái cũng có một chút gì đó của truyền thống nhưng mà cũng đôi lúc cũng phải hiện đại chứ dạ mình làm mới mình lên dạ trong cuộc sống hay công việc á có những khi nóng giận không được kiềm chế được thì em sẽ làm gì dạ em đi ngủ rồi ngủ vậy là ngủ phải không ngủ dậy thì đi ăn và uống trà sữa à dạ, trà sữa thích. là đam mê em ha dạ trà sữa hương chi rồi ừ, thích vô chi luôn hả em em đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân chưa à dạ có anh cũng sẵn sàng rồi anh đợi lâu lắm rồi <laughs> dạ, thích vô em nếu mà mình kết hôn thì em có quản lý tài chính không dạ cũng có thích quản lý tài chính nhưng mà em nghĩ là cái quan điểm đó là cái việc quản lý tài chính thì hai vợ chồng cùng nên làm không không không không không để để một người phụ nữ làm hết được đúng rồi anh cũng đồng ý nữa dạ. ừ, mình có thể cùng nhau em em có yêu động vật không dạ có em ờ, em thích con ờ, con con khát à, con mèo á à, con với mèo. lại con ờ, con chó anh cũng thích hai con đó nữa nhà anh nuôi rất nhiều chó dạ em ơi nếu mà mình kết hôn rồi em thích là bé trai hay bé gái có thích nhiều bé không à cái này em có nghĩ tới là em thích sinh đôi sinh đôi lận hả dạ từ nhỏ tới lớn em cứ thích là sinh được một một cặp sinh đôi vậy đó à, hay cặp... trai gái cũng được thích gọi sinh đôi sinh đôi là có hai bé ví dụ mình mua đồ gì mình cũng mua đồ đôi này kia nó hợp dạ dạ dễ thương ha hai đứa giống nhau ha anh dạ. cũng thích nữa <laughs> thích vô dạ thích vô rồi hết hôm nãy giờ qua các bạn này thấy mấy cái câu hỏi này là mình khá là hợp nhau đó ừ. có nhiều sở thích cũng giống nhau nữa thì anh cũng hy vọng mình thành công ha anh đúng phải thành công em có ký vô đây không ký cái tên, thì được gì nè ký tên vào thì uh, có như là như là đảm bảo mình sẽ uh, sao mình sẽ hợp Lúc với đơn nhau hả? nhiều hơn đơn hả chốt đơn đó ừ ký đi đem qua ký đi chốt đơn bấm nút á trời ơi mình ký tên đi ký tên bên trái đi nè anh ký bên phải nha <laughs> dạ rồi cưng quá à, hai đứa dạ, này nếu mà thực sự mà hợp với nhau đến với ừ. nhau á là giữ cái bảng này nè cho đến khi nào dạ. mà con nó lớn lên nữa đó hồi đó ba mẹ đó. đến với nhau như vậy hả dạ. tại vì em em soạn nội dung mà tại vì em muốn tất cả mọi thứ phải thật là hoàn hảo chỉnh chu anh nên em chuẩn bị trước thôi nguyên kịch bản gì luôn hả em thức hai đêm để em sợ xem lại gần 500 số của bạn muốn hẹn hò đó anh để em xem lại vậy muốn mọi thứ của mình phải là hỏi chỉnh chu nhất hoàn thiện nhất đó anh đây là chỉnh chu nhất rồi đó hả dạ còn kịch bản này là gì à em chuẩn bị cái cái cái nội dung thôi anh bước ra sẽ cúi đầu chào khán giả <laughs> nắm tay trái co lại trước ngực sau khi anh chị mc mời giới thiệu em sẽ nói lời nói đầu tiên cho phép em gửi đến lời chúc sức khỏe tội nhiều lắm đóng kịch bản luôn vậy đó hả em tên em sẽ nói rằng em tên là nguyễn hữu học em em sáu tuổi trời này cũng viết vô luôn á kỹ dễ sao luôn đúng là nguyên kịch bản dài luôn ơi dạ sáu trang lượng anh khi mới mở rào ra em sẽ tiến tới hát em nhà đâu thế đừng anh lỗi lòng ý như kịch bản luôn vậy đó rồi bây giờ học tiến tới nắm tay cô gái Ờ, nói cái gì đó thật là ngọt ngào à, êm dịu coi nắm à, hai tay dạ, cô dạ, gái nắm dạ. tay em nha dạ tay khá ấm và mềm dạ. thì anh có chuẩn bị một bài hát ban đầu anh cũng chưa có biết là quê em ở đâu dạ. nên bài hát này là bài anh thích mặc dạ. dù hát không hay nhưng sẽ hát tặng em và tặng quý vị khán giả tặng anh Quyền Linh và chị Hồng Vân nữa rồi dạ em xin hát bài uh, phải làm cô gái Bến Tre dạ em qua Long An sửa lại nha bầu sang phà rạch miếu qua lẻo đẻo theo sao đôi bóng trăng trên đầu ơ màu hường như áo cô dâu áo bầu đo cánh kiến da bầu vàng phù sa mắng người xanh nước biển tim bầu hồng lòng qua dạ hay quá dạ. bạn gái hát tặng bạn trai đi dạ vì em, em thích nhạc tiếng anh đó nên hát một đoạn ngắn ừ. đúng rồi hát đi nắm hát tay hai người nắm tay nhau ừ, dạ. đừng có buông tay ra để cảm xúc Đấy, ờ, lan tỏa thôi. Yeah. Dạ, uh, à, you are my sunshine, my only sunshine. You have me make, you make me happy, and sky will rain You never know, dear, how much I love you. <laughs> Please. có câu đó thì em chịu. Ừ, ừ. <laughs> Don't text uh, my sunshine away. <laughs> Dạ, gì em hiểu không trai? Dạ. Anh dạ. hiểu nói gì không? Dạ, em hiểu với anh. Hiểu sao nói gì vậy? Cái bài hát các bạn đó là anh là ánh nắng mặt trời của em ờ. thì có câu I love you à. là em thích anh gì đó dạ. chung là, là lời bài hát thôi anh nhưng mà nghe nó cảm động ừ. ừ. rung động ừ. tim đập vân vân ừ. hạnh phúc quá anh được rồi em cứ thích là em bấm nha không chờ đợi gì cả mình bản lĩnh đàn ông cứ thích là bấm thôi còn quyền bấm nút hay không là do người thôi đừng nói nữa rồi xong hết rồi đó hai đứa mình bây giờ là như cái người mà vô hình rồi đó <laughs> chính thức là hẹn hò với nhau rồi đó dạ nắm tay nhau thế nào dạ nắm tay à. nói chuyện với ba mẹ của bạn gái đi dạ. hai bác đang coi ờ, truyền hình đó giờ con xin phép được làm tìm hiểu và làm quen với em hiền con hứa sẽ à, quan tâm chăm sóc em không để cho em hiện phải buồn đâu ạ à. em sẽ bác cho con à, hôn em một một lần <laughs> chị hôn nữa nha dạ dạ dạ này má thật ra hôn vô tóc hôn má dạ, dạ. hôn nữa nha <laughs> gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu kiểu dáng trẻ trung thời trang và hiện đại đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, ứng dụng hẹn hò wow đây tặng bạn một cặp nhẫn vàng trị giá 10 triệu đồng. Wow đây giúp những người độc thân muốn tìm người yêu gặp nhau ngoài đời thực thông qua việc tạo ra một buổi hẹn thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ, cảm ơn, cảm dạ, ơn dạ, Linh. là cảm ơn đến à, anh Quỳ Linh, chị Hồng Vân cảm ơn đến quý vị khán giả cảm ơn ekip và ban biên tập sản xuất chương trình rất nhiều ạ à. rồi chúc hai đứa hạnh dạ, phúc dạ, nha hạnh phúc quá rồi hai đứa dắt nhau đi tìm đây tìm đây tìm đây